bốn ma toàn cầu hóa thế giới bơm máu cho đảng cộng sản trung quốc nhân loại đã bước qua tháng năm dài đằng đẵng đầy thăng trầm nhìn lại lịch sử người ta sẽ phát hiện rằng đạo đức xã hội cao thượng sẽ mang đến chính trị sáng sủa kinh tế phát triển văn hóa phồn vinh dân chúng an cư lạc nghiệp còn đạo đức xa đọa sẽ mang đến quốc gia suy vong, thậm chí văn minh bị hủy diệt. Nhân loại ngày hôm nay một lần nữa lại đi đến đỉnh cao của văn minh vật chất, nhưng cũng đối diện với thách thức xưa nay chưa từng có. Đó chính là sự hưng khởi và tàn phá của đảng Cộng sản Trung Quốc. Đối với đảng Cộng sản Trung Quốc mà nói, con người chỉ có thể lựa chọn đứng về phía nào trong một trận chiến giữa chính và tà. Đây không phải là tranh giành lợi ích quốc gia đơn thuần, mà hơn hết là vì tương lai của toàn nhân loại. Một, dùng lợi ích kinh tế ép các quốc gia im lặng trước tội ác phản nhân loại. Mục tiêu cuối cùng của Đảng Cộng sản Trung Quốc không phải là kinh tế, hủy diệt nhân loại mới là đích đến cuối cùng của thế chế tà ác này, bất kể là người Trung Quốc hay nước ngoài. Trung Quốc dùng lợi ích kinh tế để cả thế giới phải im lặng trước các tội ác về nhân quyền kinh hoàng của chính quyền này. Họ sẵn sàng đàn áp tôn giáo, tín ngưỡng, truy bắt người bất đồng chính kiến, giết người để duy trì quyền lực thống trị, khiến cho hàng trăm triệu người đã bị giết chết dưới sự cai trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Vì thế, mọi nguồn lực kinh tế của Trung Quốc thực chất là để che đậy tội ác phản nhân loại này. Tiếc thay, Trung Quốc đã thành công khi khiến các tổ chức quốc tế thế giới, các chính phủ, các nhà lãnh đạo cùng thỏa hiệp im lặng và đồng lõa với Đảng Cộng sản Trung Quốc trong kế hoạch này. Báo Daily Mail của Anh đã đăng tải một bộ phim tài liệu mang tên Điều khó tin Hard to Believe miêu tả về việc mổ cướp nội tạng sống các học viên Pháp Luân Công của đảng Cộng sản Trung Quốc. Bộ phim nêu ra vấn đề vì sao một tội ác kinh hoàng thế này mà cả thế giới lại không chú ý đến. Bộ phim tài liệu Hard to Believe là điều tra nghiên cứu của nhà báo Ethan Guman cùng với luật sư nhân quyền ông David Matot người từng được đề cử giải Nobel Hòa Bình, và cựu Ngoại trưởng Canada, ông David Kilgore. Bộ phim chỉ ra thực trạng mổ cướp nội tạng sống tại Trung Quốc đã rất rõ ràng, đồng thời còn có luật sư nhân quyền, các nhân chứng, thậm chí là các bác sĩ tham gia phẫu thuật đều đứng ra làm chứng – Bộ phim tài liệu này chỉ ra rằng tại sao thế giới đối với việc xâm phạm nhân quyền nghiêm trọng bậc nhất này lại coi như chưa từng nghe thấy. hay Nước Mỹ bác bỏ tư tưởng toàn cầu hóa Phát biểu tại kỳ họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, Tổng thống Donald Trump khẳng định Chúng tôi bác bỏ tư tưởng toàn cầu hóa và tin vào học thuyết về chủ nghĩa yêu nước. Ông khẳng định quan điểm nước Mỹ là trên hết, nước Mỹ là một quốc gia tự chủ và mọi quốc gia khác chỉ có thể dựa vào chính họ. Tổng thống Mỹ nhấn mạnh, Mỹ sẽ luôn chọn sự độc lập và hợp tác hơn là việc kiểm soát điều hành và thống trị toàn cầu. Chúng tôi sẽ không bao giờ hy sinh chủ quyền của Mỹ cho một bộ máy quan liêu toàn cầu. Nước Mỹ chỉ chịu sự quản lý của người Mỹ. Chúng tôi bác bỏ tư tưởng toàn cầu hóa. Chúng tôi tin theo học thuyết về chủ nghĩa yêu nước. Người đứng đầu Nhà Trắng chỉ rõ Trung Quốc đang bóc lột thương mại và đánh cắp tài sản trí tuệ Mỹ. Chúng tôi sẽ không tiếp tục dung túng cho những bóc lột kiểu như vậy. Và nhấn mạnh ông sẽ không để cho những công dân Mỹ trở thành nạn nhân, không để cho các công ty Mỹ bị lừa dối. Nước Mỹ sẽ luôn hành động vì lợi ích quốc gia của mình. 3. Lý do Đảng Cộng sản Trung Quốc thành công Từng là một cơ quan gìn giữ hòa bình thế giới, Liên Hợp Quốc với những tổ chức như Ủy ban Nhân quyền, Môi trường, Văn hóa, Giáo dục UNESCO WHO vân vân đã biến dạng thành những ổ tham nhũng do Trung Quốc một tay thao túng. Trong khi đó, Đài Loan, một quốc gia chống dịch hữu hiệu nhất thế giới, đã gửi nhiều thông tin đến WHO nhưng đã bị phớt lờ cảnh báo khẩn thiết của họ về dịch bệnh có thể lây lan từ người qua người và đơn giản là đẩy họ ra khỏi WHO. Tổng thống Donald Trump đang một tweet đầy giận dữ chỉ trích Tổ chức Y tế Thế giới WHO sau khi ông cắt hẳn nguồn tài trợ của Mỹ cho tổ chức này. Tại sao WHO đã phớt lờ các email cảnh báo từ các cơ quan y tế của quốc gia Đài Loan vào cuối tháng 12 2019 về khả năng con virus corona lây lan từ người sang người? Tại sao WHO đưa ra nhiều tuyên bố không đúng hoặc lừa dối trong tháng 1 và tháng 2 lúc mà virus corona lây nhiễm khắp toàn cầu? Tại sao WHO lại chần chừ trì hoãn ra những quyết định hành động với dịch Steve Bannon từng là chiến lược gia giúp Donald Trump thắng cử Tổng thống năm 2016, nhận định về giới được mệnh danh là tinh hoa bất lương của Âu, Mỹ như sau. Họ, giới tri thức hàng lâm, tinh hoa phương Tây, biết về Dalai Lama và Phật giáo Tây Tạng. Họ biết cả về người Duy Ngô Nhĩ, họ biết về Pháp Luân Công, họ biết về giáo hội công giáo hầm trú, Họ biết về việc thu hoạch nội tạng sống, họ biết tất cả và rồi họ không quan tâm. Khi họ gặp gỡ Tập Cường Bình, họ nhìn thấy đó là một anh hùng. Tại sao? Bởi vì với cách nhìn đó, có nghĩa là họ được nhiều tiền hơn, có nghĩa là giá cổ phiếu của họ cao hơn, có nghĩa là lao động nô lệ rẻ mạt hơn, đúng không nào? Họ hoàn toàn bị mua chuộc bởi một hệ thống tham nhũng, họ hoàn toàn không có thẩm quyền đạo đức, họ biết tất cả, dù vậy, họ đều chuẩn bị để nhìn theo một cách khác là chế nhạo Donald Trump và nói Ô, ông ta là cái hoang dã, ông ta là người gây rắc rối cho hệ thống, chỉ biết kiếm tiền và tiền của họ. Họ ca người Tập Cận Bình, họ ăn tối với Vương Kỳ Sơn, rồi đây họ sẽ phải chịu trách nhiệm trước lịch sử về những gì diễn ra tại Mỹ, tại China, tại Hồng Kông, bởi vì họ biết tất cả nhưng họ lại ngoảnh mặt đi nhìn theo hướng khác. 4 quái thai kinh tế dựa trên nền tảng phi đạo đức. Khác hẳn với tất cả các chế độ chính trị khác trong lịch sử nhân loại, đối tượng mà đảng Cộng sản Trung Quốc tuyên chiến chính là con người, kể cả nhân phẩm và các giá trị của con người. Đảng Cộng sản Trung Quốc vốn dĩ đã quá thành thục các thủ đoạn để dụ dỗ con người quay lưng lại với đạo đức và lương tri, khiến con người chủ động hoặc bị động đi theo tà ác thông qua dụ dỗ về mặt lợi ích. Hơn một tỷ người Trung Quốc được lớn lên và nuôi dưỡng ở một xã hội trống rỗng, luân thường đạo lý. Ở đó, quyền sở hữu tài sản bị chà đạp và phủ nhận, mọi thứ đều thuộc sở hữu của nhà nước. Sự lệch lạc đạo đức và luân lý với hậu quả bắt đầu từ thời kỳ cách mạng văn hóa do Mao Trạch Đông phát động đã phá hủy hết văn vật và các giá trị tinh thần của Trung Hoa 5.000 năm. Việc đảng Cộng sản Trung Quốc phá hoại đạo đức giống như một tổ kiến đục khoét cơ thể đạo đức con người ở xã hội tự do, khiến họ vì món lợi nhỏ trước mắt mà dần dần vứt bỏ đi những giá trị căn bản. Lợi ích bề mặt đó thực ra đều là thuốc độc, chỉ không tham lợi ích trước mắt thì mới có được tương lai sáng lạng. 5. Lối thoát nào cho toàn nhân loại Người xưa từng nói Có đức sẽ có phúc Tài phú chân chính và do con người trọng đức hành thiện Nếu con người có thể ức chế dục vọng cá nhân Thì tà thuyết của đảng Cộng sản Trung Quốc Sẽ không thể mê hoặc được tâm của con người Đạo đức cao thượng của con người sẽ được thần phúc báo Thiên hạ giàu có lòng người yên vui, xã hội an định. Đó mới là đời sống kinh tế mà con người nên có. Trung Quốc và thế giới ngày nay đều đang ở ngã tư đường của vận mệnh. Đảng Cộng sản Trung Quốc gây ra cái chết cho hàng trăm triệu người dân Trung Quốc, lưng gánh món nợ máu trùng trùng, sớm đã không thể hoàn lương được nữa. Đây là thời đại mà tuyệt vọng và hy vọng cùng tồn tại thế giới đang bừng tỉnh trước bản chất ma quỷ tàn ác của đảng Cộng sản Trung Quốc. Sự hưng khởi của đảng Cộng sản Trung Quốc phần lớn được bắt nguồn từ sự trượt dốc của đạo đức nhân loại, bắt nguồn từ sự truy cầu lợi ích của con người mà che lấp đi con mắt trí tuệ. Xưa nay, cái gốc lập quốc của các quốc gia nơi nhân loại là đến từ các bậc hiền triết trong lịch sử, đến từ sự tín ngưỡng đối với thần sự vinh quang và quyền lực của con người là do thần ban cho thần dựa trên đạo đức của con người mà trao vinh quang cho con người nếu con người sống vì lợi ích mà làm trái đạo lý thì thiên lý tức không dung và nhân quả cũng sớm có ngày tìm đến đó có lẽ là bài học lớn nhất mà các nước sẽ nhận ra qua trận đại dịch này